MS10 điện thoại siêu rẻ 170 lạch chay Hải Phòng. Khuyến mãi sốc, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, giá chỉ 8 triệu 250 nghìn, trả trước chỉ 1 triệu 950 nghìn. Line New Zing nguyên bản, hình thức đẹp. Bảo hành một đổi một lên tới 12 tháng, miễn phí ép kính lần đầu, giảm 40% cho lần tiếp theo. Hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi, thủ tục nhanh chóng đơn giản. Thu cũ đổi mới, lên đời không đủ tiền. Duy nhất chỉ có tại MS10 điện thoại siêu rẻ 170 lạch chay.